Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học Angular Web App. Và bài học thứ hai thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đổi tên project và thêm một component mới. Bây giờ chúng ta sẽ mở project mà ở bài trước chúng ta đã tạo. Chúng ta vào file open folder và dẫn đến thư mục chúng ta vừa tạo project quản lý sinh viên hôm qua ở bài trước select đây bộ dưới của chúng ta đã lên rồi chúng ta sẽ vào suộc app sau đấy chúng ta sẽ vào app chấm TF để đổi title của web app chúng ta sẽ đổi thành US VLSV thành quản lý sinh viên tiếp đến là app.component.html chúng ta sẽ bỏ cốt mặc định cũ thay vào đó là cốt mới của chúng ta xóa đi Rồi chúng ta sẽ thêm H1 sau đấy là nhọn đôi gọi biến tay đây là cấu trúc gọi biến từ à, file TS ở dưới của Angular tiếp đến chúng ta sẽ xem ở trên à, trình duyệt của chúng ta đã thay đổi như thế nào đây chúng ta không cần phải build lại thông tự build lại và ở phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một component mới. Chúng ta sẽ chạy terminal ở trên Visual Studio Code. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh như sau. ng cách generate cách component cách tên của component chúng ta muốn tạo. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một component là sinh viên viết liền enter đã xảy ra lỗi rồi đây là lỗi chúng ta không có đủ quyền vì chúng ta đang chạy terminal trên Visual Studio Code để có full quyền thì à, chúng ta sẽ chạy comment line trên thư mục của chúng ta chúng ta vào gõ cmd ở trên thanh sẽ đã xuất hiện terminal chúng ta sẽ sử dụng lại lệnh vừa dùng ng generate cách component sinh viên enter lại xảy ra lỗi đây là lỗi do chúng ta chưa truy cập vào trong project chúng ta sẽ cd vào trong và sử dụng lại lệnh như cũ enter máy sẽ gen ra cho chúng ta các file cần thiết và chúng ta sẽ vào trong Visual Studio Code để thêm một số câu lệnh đây folder sinh viên của chúng ta đây chúng ta sẽ gõ lệnh số code trên sinh viên.com.ts đây tôi sẽ tạo một biến mới một biến mới tên là sinh viên và giá trị là Nguyễn Pana đấy chúng ta sẽ sang file HTML bỏ cốt cũ đi chúng ta sẽ thêm một thẻ H2 sau đấy ta sẽ dùng câu lệnh cú pháp nháy ngọc chọn đôi trong là tên biến sinh viên và chúng ta sẽ vào app.component.html và gọi component của chúng ta với cú pháp như sau thẻ app gạch ngang sinh viên đóng thẻ như vậy là chúng ta đã gọi được component sinh viên của chúng ta là đây kiểm tra là đã đúng hiện component và hiện biến ở trên component luôn là Nguyễn Văn A đây ạ tiếp theo tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một class mới class sinh viên ta sẽ gõ câu lệnh như sau import interface sinh viên và trong uh, sinh viên này chúng ta sẽ có hai thuộc tính đấy là thuộc tính ID kiểu là number thuộc tính name kiểu là string đấy các bạn có thể thấy là nó gợi ý cốt cho tôi chúng ta lợi ích của Taplin đấy ạ quay trở lại sinh viên trong component.ts ta sẽ import class chúng ta vừa tạo import sinh viên từ đó. và sẽ trở đến đường dẫn của class và tạo một ngoài tên là sinh viên.ts có chúng ta sẽ comment lại biến ờ, vừa tặng lúc nãy và bây giờ ta sẽ tạo một sinh viên có giá trị bằng ID bằng một là tên name là Nguyễn Văn A như vậy là đã xong Ở trên à, HTML sinh viên trong comment html tôi sẽ không gọi biến sinh viên nữa thay vào đấy tôi sẽ gọi đối tượng sinh viên và các thuộc tính của nó tôi sẽ ta sẽ thay vào đối tượng sinh viên với các thuộc tính của nó đây là cú pháp hay đúng không để biến lên trong là nó lên rồi nhưng thường một dấu nó ở đây vậy là đã hoàn thành bài này hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo